gì con nhẹ nhé cũ mất mấy rượu rồi à? ờ, một tròn tiền mới canh ngỏ đánh nhịp mẹ là mình đây của đây rút ngân hàng ra đây mình đánh ăn mình thu lại thu ăn sao Vậy các bố đánh bố đi tè bố bố nếu có bọn được có bao nhiêu đâu. Anh tỉnh à? Đấy hả? À, trên mặt được có tầm bảy 8 lít chưa? Ông bố ngồi rất nhau rất nhau bọn rất trong kia. 7 8 lít được cho con nhớ. Mà đánh như nó không hay không? nên là hết này giờ có trăm hay là năm chục ba chục hết để vay đấy. Vay. Nên đánh như chạy ít người, đánh ờ, cứ đánh ít thì chất lượng được cần ờ, gì đâu đâu chất lượng đánh đánh trả thua người ta vay người ta cũng trả toàn đánh xuống vay còn đang đánh nó vay nó đen mình kỹ thôi tốt đi rồi chủ nhà lấy đây kéo lấy ăn kéo đã đi mình kia mình đi này ờ, mới đầu nó ấy với đâu vào trong đánh sướng để một anh ừ. mỗi việc nhân tiền lên Đừng nhiều quá ít khổ nữa. Ủa, ừ. khổ. Đây, mèo vừa móc của nó ra này thoải mái mình ra ngoài mình chỉ được một tiền thôi đồ sáng nay mua đấy à, quên nhà nhà soi bát dĩa rồi cứ mà tiền năng bát em xoài hết cuốn gì của tôi bắt dĩa của tôi đấy kệ mày sóc xong mình bóc ra nhìn cái hộp mà đừng nhìn không mà đựng tiền là trông đã cái nhỉ thử xong đấy ông thử thử thử thử xài tiền nó sao con vịt đâu đây đây Ngồi xoay đèn chưa? Mang đèn dần cho các cháu Ok rồi okay. Bác xoay hết rồi khoảng ờ, là ok rồi ok mẹ mới xoay xong không gì hết cho đây để giải loại đây nên đếm tiền đâu thế nhà ngoài cũng nhiều tiền nữa khác đủ đánh không nhà ăn cái gì đủ đi chưa vất vất ra đưa tôi làm được hay chưa bếp tốt cho mua trong, rồi bếp đông mọi người trồng cây thế thôi thì chắc đủ rồi nhỉ Đâu, có Mấy gì? 150 triệu. 150 triệu. người người một lít thứ hai rồi vâng. hai thôi nay để tôi tự tay cho cái không vay mượn các bạn không vay mượn nhá cứ chấm lại ngay ngay đấy cái số bạn nghèo nhá xong rồi đấy bắt biết xem xong ít luôn bị xong ít chưa rồi rồi được rồi xong rồi triển khai này quay sẵn con cá con này đấy cô này xong rồi cái thứ được rồi phòng trắng đẹp thế Thôi, con đẻ đấy nhá. Con lần cũ đấy. Ừ. Chắn trong này ngoài đấy. chẵn trong này ngoài Ok ok. 20 triệu này ạ. 10 triệu ờ, né thôi 10 triệu chẵn 20 ờ, triệu 5 ờ, triệu né à, chẵn ạ cái cân này né dạ, 20 triệu né xin nhá mất 10 triệu đấy À? À, bao nhiêu triệu này 20 30 40 triệu 40 triệu này à nhà cầu dạ, bốn mươi triệu đánh cụ 50 triệu 50 cần cái thứ hai này dạ, dạ. à đi một hai ba bốn này năm này ok đầu được hai cũng mất con mẹ đây triệu sắc giòn nhẹ 30 20 20 triệu 30 40 30 triệu 50 60 2 3 4 triệu đây tôi 30 triệu 70 80 triệu 80 triệu rồi nè em tôi nẻ rồi chẵn được mặt này máy vào chẵn này bao nhiêu này ba mươi tổng trên này ông dưới nhá ba ba chục 10 triệu 20 triệu 30 triệu chặn ăn rồi này lẻ thừa lại cho ai 25 triệu ông chi đang chờ đáng linh đúng chị này 25 triệu không ok mày thế xin anh em nhá ok ok chạy 80 triệu mẹ cày con cày đến trước thì mẹ kéo bảy tám mươi triệu ừ. tám mươi ừ triệu mà tám mươi bây giờ này cái gì đây cái gì đây hai mươi ba năm ba mươi bốn mươi ba mươi ba năm sáu bốn mươi con con con đánh mười đây năm mươi là chục này báo một nít nhá nít à? cả sáu mươi đặt ra có một trăm triệu không bảy mươi a đấy tám mươi dạ, nghe tiền này nó được chín mươi một lít cứ gì thì cả ăn bỏ anh đánh cho nó để ăn rồi này chẳng ăn cho 30 triệu cái đồng gắt độ nào cứ gắt ông ấy ông ấy vất cho tôi riêng ra 30 triệu thôi ba nhặt cho 30 triệu ra đây tôi tôi gắt cho 25 triệu 25 triệu đây. đây, đây. 1 triệu, 2 triệu, 25 triệu này. Chẵn vẫn còn này, 1 2 này, 3 này, 4 này. 55 triệu. 55 à, đưa gấp cho 30. 30 đưa gấp cho 30. À. 30. Chẵn nói cho 15 triệu. À đúng. Cốp cũng là cốp 15. 15 triệu cái quản đấy ờ, là ừ. đây. Cái gì đây? Nè. Dạ. Sila ah, ya dekan. Boleh ni. Mẹ không. Như ăn trứng mấy chục đường. Ra đây. Đây. mười triệu. Mẹ đây. 10 ba mươi triệu. hai mươi triệu. ba mươi năm mươi triệu. sáu mươi năm mươi triệu nhá. bảy mươi tám mươi 90 50 triệu chắc nhá 100 em đôi này 100 này 101 này 120 130 140 150 này 150 này ạ đi mẹ 50 triệu em đôi này chắc lắm rồi nhắn thế mà được vâng. ăn tôi ăn cho 30 triệu tôi ăn cho 20 triệu này 30 triệu vớt tôi ăn cho 20 triệu nhá đấy ai toàn là cái năm về cái số nhá 30 triệu cái này có bao nhiêu còn sáu chín chục thôi trăm rưỡi chín chục thôi chín chục đây để gấp ngoài cho ba chục này còn đâu cái làm việc đi thôi hai chục này riêng hai chục này ok ok ông ông để đây rồi ba chục này cắm riêng cái này của tôi này có cân này Ui giời ba trăm tinh như này Xin anh ăn à thế Một triệu Ba Bốn Đi mặt ra tiền ngon Thì lâu lâu được cái Cái này sao? Ôi, tiền lắm Tiền lắm hai em đánh đi hai em đánh nhau cũng được Mười còn tiền này không còn tiền này không solo đi solo solo đâu đâu đâu bán một nữa ba mươi đánh nhà tôi là nước hai trăm dạ. hai trăm triệu chắn hai trăm rồi ba mươi bốn mươi thôi đếm đi rồi năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi triệu chín mươi triệu Điểm thế đấy mấy ngày hết trăm một này trăm hai trăm ba trăm tư cái nhận đâu, nhận nhận, trăm rưỡi này trăm sáu này trăm bảy này trăm tám này trăm chín này mẹ giá hai trăm hai trăm triệu chắn con này ai đấy chắn ăn rồi này nhà con rồi đông năm mươi đắt năm mươi một hai ba bốn năm né rồi này né 50 triệu rồi này sẵn trở lại cho 50 triệu nữa hay là vất vào mặt 50 30 40 là vất vào mặt sẵn rồi được vâng. ui giời đúng là vừa cảm trí đến trời hai trăm rưỡi à nhìn cờ bạc này chứ nào những cái bà trắng quá thì mẹ à, bốn này năm ok ok năm mươi triệu lên nhỉ 200 triệu nữa mấy công tất cũng cầm về hết đi à, ừ, còn tôi tôi cầm về chứ 6 7 anh em đánh tôi bơm cho để nó đánh rồi anh đéo lên thôi. hả thôi thiếu ờ, sáu chục tí tí xuống nhà tôi lên có nhiều không không biết em lấy nơi không không mở quốc của kiểm tra kỹ càng mình bị không nhà thôi tôi liên quan gì đâu không bây giờ à, bị quay bị như dạ. là anh em đánh mấy em không không không à? ok đấy kiểm tra kỹ càng anh em anh em để mà vào các cái sóng các cái sới ở cờ bạc Việt Nam hiện tại ấy, để mà luồn các cái bệ hay là bắt hình bắt hiếc đấy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 nè rồi ba cái nẻ một cái chẵn này nẻ tiếp này bốn cái nẻ một cái chẵn này chắc đủ 10 phát nhé năm cái nẻ này sáu cái nẻ này sáu cái lẻ một cái chắn này bảy cái lẻ một cái chắn, tám cái lẻ một cái chẵn Đấy, và sấp đôi. tám lẻ hai chắn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 hoặc từ tứ quyết đấy tứ quyết hắc là chặt hai là là về nhất đấy nhá đấy cái loại quân này ấy, thì em chỉ cần luồn một quân thôi nhá ừ, một bộ quân thôi nhá không cần luồn nhiều không cần bệ không cần màn xoay không cần thiết bị báo dung không cần gì hết chỉ còn luồn bộ quân này vào và đánh đều tay quân này mình có thể làm quân chẵn hoặc quân lẻ, đấy mình quay video quân chẵn nhiều rồi hôm nay mình sẽ quay cho anh em bộ quân lẻ đây đây là quân lẻ này đấy thì tỷ lệ tầm 70 80 phần trăm anh em ờ, cứ đánh đều tiền vào một mặt là được nhớ không cần phải thừa thiếu gì thừa thiếu thì đôi khi nó lại thành lộ nhé ờ, nó lại bỏ là ông này đặt phát hạo cũng được đôi khi nó không hay đấy anh em nhớ ờ, liên hệ mua hàng cho mình nhé 097 143 tú quý 1 để được tư vấn mình tư vấn 24 trên 24 kể từ 3 giờ đêm gọi dậy vẫn cứ nghe máy bình thường thấy chưa tư vấn hết lòng đấy ok ờ, xin chào tất cả anh em kết thúc video tại đây tán dưỡng làm gì